Hello cô chú anh chị và các bạn à, Welcome Mọi người đã đến với kênh của Lão Ông Tà Hôm nay Lão Ông Tà ghé đi Nhà cháu của Lão Ông Tà là con cha bé Jocelyn Bé bé 5 tuổi nhỏ nhỏ thường thường ở nhà chơi á Đây là nhỏ chị em mà Em mà say hi to everybody Hi Celebrating my sister's birthday Her birthday And she is four, I mean turning five years old hmm. So what do you get her today? I gave her a teddy bear and some candy I got. Yes, candy. Candy is not good for you. You have to teddy bear is okay, but candy is not good for you. And then after my mom um, had the surprise, she she go to the beach house. Okay. Sau cuối tuần này bé sẽ được đi ra ngoài biển chơi. Thầy có cái nhà ngoài biển á. thì à, cuối tuần ra sẽ celebrate sinh nhật còn bữa nay sinh nhật cho gia đình anh à, không có ai đông đủ nhiều chỉ có gia đình thôi thì à, xin mời các chú anh chị và các bạn theo à, chân mình để vô sinh nhật của chúc mừng cho bé Charleston năm nay được à, vừa lên 5 tuổi ừ, trước nhà cũng trồng được mấy cây cốc này chứ còn có mấy trái lủng lẳng này à, cây này đây là cây mai mai mai trứng khỉ cây là chanh <laughs> con trái một à Ờ. ở đây cũng có cây khế được mấy trái cũng nhiều chứ bao nó ít đâu khế nè cây này là cây mận Hello. Hello, Mr. Clean. Yep. Dạ. Why are you hiding your face? A beautiful face. One show. day you had a house, the next day you have a, uh, a 遇见，别有担当。 nè vô ăn không đứng đợi gì nữa vô ăn chứ đứng đợi gì bỏ ờ. lá lớp cô em chưa đẻ còn thấy chơi hồ em mua cái bông cho mấy cái mộ mà thiệt con này hả cái giá con này ít bún lại còn bỏ rau bỏ rau thịt chưa nó trời ơi nó có, mà nhìn thấy cái giá không khủng bố vậy nha giá như cái tường cái nhà này ngộ lắm mấy tướng ốm ăn nhiều ghê khủng luôn á bây giờ thấy cái tiếng gồm gồm chứ ăn ghê lắm nhiều quá chứ ống kính thì ngại vậy thôi chứ phía sau lưng này ăn kinh khủng tại <laughs> gì đâu chịu được phía trước ống kính đâu cô nghe trong đây có gì vậy Chả đang miếng không? À. Khoan sư tùy thêm đồ Cho cho đẹp gái nè Từ khi em không cùng về quan sát à, Tưởng nó đang chơi Trời trong nước mà Là chồng kỹ nè My husband Ừ Hay lắm à Ngày trong nghĩ không còn gì trong tay Chỉ còn nỗi nhớ với anh xuống đêm dài. Có không sống ngoài khơi chẳng đâu Anh cũng đi thôi Nhưng ước mơ sau cùng Hãy yêu thương so good. lên youtube á trở thành tình nhân chơi đi Chúng nhà em Trương lên giọng mẹ lên mừng nữa Mừng lắm Giữ Vậy chú ba vô đi làm không mừng You want more mushroom baby? This, this, mời mọi người, mời mọi người, mời mời mời, cúm à, mày, mày, mày. Cúm à? That's for your mom. Mm. This I made this kind of like not shaped. Hi. You on the camera? Jocelyn, can you review the food? So this is. Có lạ. Lạ không lạ kia nữa. Nó đứa con chết. Her early birthday. Yeah. Did you claim two birthdays? Mm -hmm. Mm -hmm. đây chụp hình cái nè thịt ống tổn chân bệnh không xem cái sự bệnh Everybody, hello, one, two, three. Cheese. Giờ chụp hình chụp ảnh cái tay là thấy chocolate. Made it. Yep, it's very good. Very good. Thank you. Can I help you tomorrow? Yeah, you can help me, baby. Là bảy, là bảy. Ừ tuổi em nhìn trong đó em thấy ủa mấy anh ba đứa em nhà Review món này Cái món thứ cuối thì có nhiều người xem nay chứ nè Tại vì ấy Này là mắm nêm Này là Bò bò lá lốt Bò lá lốt Rồi à, này là bánh hỏi nè bữa này rau thập cẩm nè dưa leo lên youtube lấy vậy người ta nghe <laughs> thấy chưa thấy không em nhớ review ở đây mc nói chuyện gì sao mới coi chứ ờ. nè không ăn rau là đủ đủ loại nè không để phải ăn đủ cũng dưa ăn cũng được cũng không người ta nhìn vô cho thấy là sao rỗi sao lum la sao mà soi rỗi ăn như này selfie nhìn toàn là hình không mà ờ, ăn nhìn vô hả chưa chạy đến miếng không chấm vô cái thứ thúi này có ghê nè ít nhất mình phải nói ồ bò lá lốt thấy không thấy không thấy không thấy không chị chị giả bộ chị chỉ thấy cá không à, mới về quốc tôi bún no quá rồi biết làm sao giờ lười với nằm xuống ngủ là sướng nhất còn hát karaoke đi ăn xong rồi la thì cái chờ người nào đấy mình thấy sợ nó trốn bên kia nó cười chén mình có dự định mới nha có thể video kế nữa mình sẽ làm một cái uh, kể chuyện về uh, kỷ niệm tuổi thơ nếu ai muốn nghe câu chuyện đó thì cứ giơ tay comment cho mình biết nha nên mình sẽ làm một câu chuyện khi mới qua Mỹ và những kỷ niệm tuổi thơ cho các bạn nghe ai chịu nghe không kỷ niệm tuổi thơ Happy birthday Okay, oh, it's, here you can try can. I try? Can I take the flowers off? Mm -hmm. If you don't mind. Yeah, sure. and then can I do this one? Yeah, wait, let me mm -hmm. take this one. And then you do. Can I take nhu little piece? no i am not eating. We call Hello Kitty. Hello Kitty died. Dale's just a <laughs> kid, right? You're not just a kid, right? Okay, who's coming up first? no, you had right there. run, two, two. Yeah, right there. okay, Oh, yeah.